Kính thưa đại chúng, trong kinh thì Đức Phật dạy là người có thể thuyết giảng chính pháp của Như Lai là rất khó có được ở đời. Người có thể thuyết giảng chính pháp của Như Lai là rất khó có được ở đời. Thuyết giảng chính pháp của Như Lai có thể thuyết giảng là thế nào đây Thưa đại chúng, các vị Pháp sư thì rất là nhiều. Wow. Nhưng mà Pháp sư mà giảng chính pháp của Như Lai không phải đã là nhiều các vị pháp sư giảng tà giáo ngoại đạo rất nhiều đấy thưa đại chúng đấy như pháp luân công đấy họ cũng thuyết họ cũng họ cũng đã đưa một chút phật pháp vào đấy dạ. thế rồi thuyết một hồi ông nói là ông cao tầng hơn cả đức phật ừ. hay là hội thánh đức chúa trời cũng thế thưa đại chúng họ thuyết những cái pháp gì ấy, họ thuyết phật pháp đâu dạ. hay là cái đạo thanh hải vô thường sư cũng vậy đấy thưa đại chúng thuyết cái gì liên thuyên một hồi dẫn con người ta đi vào con đường mê lối lạc Đấy. rất là nhiều còn nhiều nhiều nhiều những cái cái tà giáo nữa Đấy. khi đức phật ra đời đấy, thì đất nước ấn độ lúc đó có đến 96 cái tà giáo ngoại đạo thưa đại chúng ừ. gọi người ta là ngoại đạo vì người ta không phải là phật pháp gọi người ta là tà giáo vì người ta tà kiến thưa đại chúng họ dạy con người những cái sai lầm và trên thế giới bây giờ cũng thế ngoài đạo thì rất là nhiều phật pháp phật giáo đâu có nhiều tà giáo thì rất là nhiều họ tin đủ các thứ tin tới đại chúng và các pháp sư của các cái tà giáo đấy họ giảng đủ các thứ giảng ở Việt Nam vừa rồi cũng có một cái nhóm mọc lên họ nói họ phịa ra cái chuyện là Đức Phật huyền ký cho họ Đức Phật huyền ký một cái quyển bộ sách lưu truyền từ đức phật bây giờ đến mới đến tay họ Đấy, thưa đại chúng rất là mê muội và dẫn cũng nhiều người đi theo ừ, Đấy. Đấy. cho nên ấy, cái người mà có duyên để thuyết giảng chính pháp của của phật là cũng hiếm lắm thưa đại chúng Đấy, cái thứ nhất là cái người thuyết giảng chính pháp của Phật là hiếm rồi. Nhưng trong cái người thuyết giảng chính pháp của Phật cũng thuyết kinh của Phật, chính kinh của Phật nhưng mà thuyết sai lầm cũng lại xảy ra tuy rằng là giảng kinh phật nhưng mà giảng rồi lại giảng sai đi không phải là là ít đâu thưa đại chúng nhiều vị còn mượn kinh phật và uốn kinh phật theo ý mình theo quan điểm riêng của mình tư kiến của mình Đấy, bây giờ có những vị pháp sư như vậy đức phật nói rõ có lục đạo luân hồi thì họ lại bảo không phải như thế chết rồi là tái sinh ngay à, làm người ngay nam thành nam nữ lại thành nữ đó thế rồi họ cũng lại phủ nhận thế giới ngạ quỷ vong linh cô hồn ngạ quỷ không có mà trong khi kinh phật nói rất rõ là có cái thế giới đó rất nhiều bài kinh à, thế một hồi thì họ lại lại bảo có một hồi lại bảo không liên thiên bắt nháo với tất cả thưa đại chúng đại chúng đã biết rồi đấy ờ. đấy cũng là giảng kinh phật đấy không phải là không giảng kinh phật đâu nhưng mà uốn kinh phật nắn kinh phật theo tư kiến của mình mà theo tư kiến mục đích cá nhân của mình làm sai lệch hết cả lời phật dạy đi không trung thực với lời phật dạy ừ. không dẫn giải cho đại chúng đúng nghĩa kinh phật học vị này không thấu lý hoặc vị này có động cơ cá nhân lợi ích cá nhân vì mục đích riêng tư cho nên đã uốn kinh phật nắn kinh phật thêm bớt kinh phật để theo ý mình đấy thưa đại chúng không tuyên dương được chính pháp cái dạng như thế này bây giờ cũng nhiều lắm thưa đại chúng mượn pháp phật để để mưu sinh để buôn bán để kiếm lợi đấy thưa đại chúng không phải là là không có và không phải là ít đâu nên trong nhà Phật mới có câu là gì người chính mà có thuyết pháp tà thì pháp tà cũng trở thành chính còn người tà thì thuyết pháp chính pháp chính trở thành tà thưa đại chúng cái người có tâm tà cái tâm ích kỷ cái tâm lệch lạc rồi thì có giảng chính kinh của Phật, một hồi sau kinh Phật lại biến thành tà Pháp. Đó. Đấy gọi là người tà mà thuyết Pháp chính, Pháp chính biến thành tà. Người ta là như vậy đấy, người ta có thật tâm tu đâu. Cái tâm, cái động cơ của người ta, người ta mượn kinh Phật để phục vụ lợi ích riêng của người ta. Chứ có phải thật sự là muốn đem ánh sáng Phật Pháp chân thật đến với, với, với đại chúng, với người nghe đâu. Đó. Họ có mục đích riêng. Cho nên là người tà thuyết chính Pháp thì chính Pháp cũng biến thành tà, nó ở con người mình. Thế còn người chân chính, ấy, người ta có nói tà Pháp đi chăng nữa thì người ta cũng lại dẫn từ tà Pháp về được chính Pháp. Đấy, đấy là cái điều đặc biệt, thưa đại chúng. Cái, cái người mà biết như vậy, cái người thật sự là bậc chân chính như vậy không phải là nhiều đâu. Cái người thuyết giảng được chính kinh, chính Pháp của Như Lai không phải là nhiều, thưa đại chúng. Cho nên Đức Phật nói là, là hiếm có khó được ở đời đấy, vâng, thưa đại chúng à, chúng ta cũng nên tán thán những cái bậc như thế này vâng, rất hiếm có minh tường được giáo lý của phật dẫn giải được và cái nào mình chưa hiểu mình nói mình chưa hiểu cái nào mình chưa chứng mình nói mình chưa chứng chân thật như vậy ở đây ấy, thầy nói hòa thượng viện chủ thiền phái trúc lâm thầy rất là kính trọng ngài khi mà thầy còn ở trong thiền viện ấy có theo hòa thượng đi dự cái buổi hòa thượng giảng cho phật tử thôi hôm nay hòa thượng giảng đến bài giảng cái bộ kinh à, bộ sách thiền căn bản thế thì đến những cái phần về sau là cái phần mà tu rất là cao Đó. trong trong sáu cái pháp tu thiền ấy, sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh thế hòa thượng nói cái chỗ này tôi tu cũng còn chưa đến cụ nói rất thật mà đường đường cụ là một hòa thượng cụ nói rất chân thật cái này tôi còn tu chưa đến đấy chân thôi các phật tử thì học đến chỗ này thôi đấy. cụ rất là thật và từ đó thầy mới thấy là thực sự là cái bậc chân tu là như vậy mình tu được thế nào mình nói đến thế và chứ không được nói quá lời lên giống như mình là chứng thánh rồi là chết là vì đấy là mình thuyết pháp vì danh vì cái danh thì mình mình thuyết cho đại chúng đó thế cho nên ở đây đúng là cái bậc mà thuyết được chính pháp của như lai và có duyên để gặp được chính pháp và thuyết chính pháp đúng như pháp phật thật không phải là dễ không phải dễ đâu thưa đại chúng đó, không phải dễ cho nên là thế gian người ta hiểu kinh pháp phật sai lạc rất là nhiều những cái bậc này mà xuất hiện thì mới chấn chỉnh được chấn chỉnh được cho mọi người không đi sai lầm các phật tử nghĩ không phải cứ có kinh phật là mình mình dễ mình học mình tu được ngay đâu Đấy đấy, thầy vẫn thường hay dẫn các câu chuyện vui đấy tụng kinh pháp hoa đến cái chỗ gọi là tránh tụng kinh quán sứ đấy nghe không? thế là thôi là không đến chùa quán sứ mua kinh nữa nghe không? không hiểu à, à không hiểu nghe chứ tránh tụng, tụng kinh quán sứ nghĩa là ở đây là trong quân trận mà cái chỗ quân trận đấy là mình phải tránh ra mà Trong vào những cái chỗ nơi quân trận tranh cãi như thế vào chỗ đấy nếu chúng ta biết tu tập pháp hòa thì chúng ta giải trừ được những cái nạn, những cái khổ ừ, ở nơi những cái nơi quân trận, những cái nơi tranh đấu như vậy là như thế. Các vị không hiểu, nghe không? Ừ, đó, cho nên ấy, nhà Phật cũng có câu làm sao? Y kinh mà nhất tự thì tam thế Phật oan, nhưng mà ly kinh ấy, nhất tự thì lại đồng ma thuyết. Khó thế đấy. Cái y theo kinh từng chữ bám chặt vào đấy không thì cũng lại làm oan cho ba đời chư Phật đấy thưa đại chúng hiểu mà hiểu như thế là chết rồi cho nên gọi là y kinh nhất tự thì tam thế phật oan mà ly kinh nhất tự thì lại còn đồng ma thuyết đấy rời kinh ra mà thuyết là ma đấy thưa đại chúng khó lắm đấy nên chúng ta cũng đừng tự vỗ ngực là tôi có kinh phật nên tôi tự đọc tôi tự tu được không đơn giản thưa đại chúng không đơn giản chút nào đó cho nên cái bậc mà có thể có duyên thuyết chính pháp và tuyên giảng đúng chính pháp được là bậc hiếm có khó gặp ở đời chúng ta phải biết trân quý thứ ba là người có thể tín giải pháp mà như lai diễn thuyết rất khó có được tức là người có thể tín giải pháp mà như lai diễn thuyết tức là đây nói những người nghe pháp đấy sau khi vào có cái bậc tuyên thuyết chính pháp rồi những người nghe pháp nghe pháp mà khởi được tin hiểu tín giải tức là tin và hiểu hiểu đúng tin chắc cái người đấy cũng là khó đấy ừ. có những người thì người ta mới chỉ nghe thoáng đến phật pháp người ta tin ngay à, đấy đại chúng thấy như là ông cấp cô độc ông chỉ nghe mỗi đức phật thôi bút đa thì là ông đã tin ngay rồi thì những người này là căn lành trồng sâu nhiều kiếp rồi thưa đại chúng có những người cũng thế kiếp này họ nghe nói đến phật pháp họ tin ngay một tin một cách chắc chắn ừ. Thế là căn lành họ trồng sâu nhiều kiếp rồi. Đấy. Thế còn mình ấy, chưa có căn lành thì mình phải nghe, nghe xong mình phải hiểu, hiểu rồi mình mới tin. Và đúng là Phật Pháp thì Đức Phật không bắt ai phải tin ngay cả. Đức Phật chúng ta là một con người rất đặc biệt, không như các vị giáo chủ khác. Các giáo chủ khác là bắt ai đến với mình là phải tin ta đã, không tin ta là không được, là ta không cứu, ta không độ. Nhưng Đức Phật thì không thế, Ngài không bắt phải tin ngay. Đấy. Trong bài Kinh Kalama, Đức Phật nói rất rõ và Ngài nói là chớ phải vội tin. Cái dân chúng Kalama khi hôm Đức Phật đến thăm thăm họ thì trước đó họ đã có rất nhiều các vị giáo chủ của các giáo phái khác đến đấy thuyết giảng. Thế thì vị giáo chủ nào cũng nói là giáo pháp của tôi mới là đúng, mới là chân lý, giáo pháp của tôi mới là cao thượng, mới là hay. Thế là dân làng họ loạn hết cả lên thưa đại chúng. Không biết ông nào là đúng là hay cả. Thế hôm ấy thì gặp Đức Phật về đến cái, đến cái khu dân làng này họ đến hỏi phật nghe rằng nghe danh đức phật từ lâu rồi biết ngài là bậc rất trí tuệ hôm nay đến hỏi ngài xem là những vị giáo chủ ấy ai cũng đều nói giáo pháp mình hay mình đúng mình tốt cả vậy thì con biết tin ai tin ai đấy thế đức phật dạy họ thế này đức phật nói này những người kalama các con chớ có tin điều gì chỉ vì được nghe điều đó nhiều lần đấy ngài dạy chúng ta chớ vội tin vì nghe cái đó nhiều lần đấy, dân gian chúng ta có câu là gì củ cải nói mãi cũng phải nghe đúng không <laughs> củ cải mà nó có biết gì đâu nhưng mà cứ nói mãi nó cũng phải nghe cũng phải tin một cái điều mà người ta cứ ra giả người ta tuyên truyền người ta nói rồi cuối cùng chúng ta cũng tin nghe không? Đấy. giống như ở đây thầy có nghe ngày xưa người ta nói ở à, trong miền nam lúc mà mình vào giải phóng ấy, ở trong đấy tuyên truyền là những cái người việt cộng chiến sĩ việt cộng nó, nó, nó giống như cái giải khoai ấy. kinh lắm người Việt cộng là như giải khoai nó như là cái cái tàu đu đủ ấy. khiếp lắm thế nên dân ở trong đấy họ biết Việt cộng là gì đâu thế nghe đến Việt cộng họ sợ nghe không? cuối cùng họ gặp Việt cộng cũng là con người như mình như gì đâu nhưng mà, nhưng mà chính quyền hồi đó ở trong họ tuyên truyền như vậy nghe đến là sợ nghe nói Việt cộng họ sợ hóa ra Việt cộng cũng là con người Việt Nam mình chứ đó thưa đại chúng nhưng mà do tuyên truyền khiến cho người ta bị như vậy và chúng ta bị cái điều tuyên truyền nhiều này này vì những cái điều nó cứ lặp đi lặp lại trong tai này và trở thành một cái tiềm tiềm ẩn trong tâm thức chúng ta chúng ta nghe nên chúng ta sợ nghe không trẻ con mà cứ nghe đến ông ba bị là bắt đầu sợ vì ngày nào cũng dọa nó ba bị nó không biết ông ba bị là thế nào cứ ba bị nó sợ vì nói nhiều quá Đấy. cho nên phật nói là chớ vội tin vì điều đó được nghe nhiều lần chớ vội tin chỉ vì đó là truyền thống có những cái là truyền thống mình cứ nghĩ là là phải đúng thưa đại chúng không phải nghe không truyền thống trăm đời, nghìn đời đi chăng nữa, nhưng chưa hẳn nó đã là đúng đâu, thưa đại chúng. Nghe không? Đấy, những cái văn hóa truyền thống đấy, bây giờ có gọi văn hóa truyền thống như là đâm trâu, như là chém lợn, rồi, ờ, rồi, rồi, rồi nhiều cái tục nữa, thưa đại chúng. Nó trở thành một cái hủ tục, một cái tục mà thật sự là không có văn hóa chút nào. Làm sao cái chuyện đâm chém giết lại gọi là văn hóa được, thưa đại chúng? Đó. Ờ, máu me bé bét như thế, một cái hồi xuân mà đâm trâu chém lợn như thế, đại chúng có thể gọi là văn hóa được không? Bây giờ mình là phải, phải bảo tồn cái đấy, ta phải xét chứ. Tuy là nó nhiều đời các cụ nhà ta làm nhưng ta biết nó không phải là văn hóa, nó không đúng ta cũng sẵn sàng ta bỏ, ta không theo. Đó mới được. Đấy, chân Phật nói là chớ vội tin chỉ vì đó là truyền thống, truyền thống lâu đời. Cho nên người tu học Phật chúng ta có cái quyền được xem xét lại, có quyền được nghi ngờ. Đấy, đấy Chớ có tin bởi vì đó là tin đồn là lời đồn. Đồn rằng chỗ đấy thế này, chỗ đấy thế kia. Đồn rằng hay lắm, cái loại cái kia. Wow. Đồn rằng cái ông thầy bói này hay lắm, đồn rằng cái, cái bà bói này hay lắm. Thế là kéo nhau đến thôi. Em tin như vậy. biết đâu, biết đâu đến đấy bị người ta lừa cho. Đấy là lời đồn. Chớ có tin bởi vì điều đó đúng với sách vở và kinh điển truyền tụng. Chớ vội tin đấy dù đó ghi trong sách dân mình cứ nói rằng nói phải có sách mách phải có chứng nhưng mà kể cả sách nhiều khi chúng ta cũng phải xem lại đấy đức phật hay không ừ. ngài giảng trách chúng ta rất là rõ chớ phải tìm ừ. chớ có tin bởi vì nó nghe có vẻ hợp lý chúng ta cũng bị cái bệnh này nhiều lắm tôi nghe cái này có vẻ hợp lý lắm tôi tin ngay nhưng mà đến khi sự thực thì hóa ra là hỏng hết không đúng chút nào nghe có phải hợp lý và hợp cái lỗ tai của mình nữa cái lỗ tai của mình nó thích nghe những cái điều nó muốn nghe cơ ừ, các bạn đó nên nghe hợp lỗ tai là là tin nhưng mà rồi có phải đâu cho nên chúng ta cũng thế thường hay bị lừa vì người ta nói hợp cái lỗ tai của mình như thế Đấy, cho nên phật nói chớ nghe vì à, nó hợp lý nghĩ là nó hợp lý chớ có tin bởi vì điều đó phù hợp với một hệ thống triết lý tư tưởng chớ vội tin vì cái điều đó là phù hợp với cả hệ thống triết học triết lý ta cũng chớ vội tin Đấy. chớ có tin bởi vì nó là lý luận logic và suy diễn Đấy. nếu là lý luận logic suy diễn ta cũng chưa vội tin vì đối với Phật pháp có những cái ta lý luận rất là đúng và lý luận rất là chặt chẽ rồi đấy nhưng mà sự thật nó cũng không phải như vậy thưa đại chúng cái thấy cái biết bằng cái trí não bình thường của một kẻ phàm phu như chúng ta nó chưa đạt được chân thật chưa đạt được chân lý đâu thưa đại chúng nó rất là khó đó chớ có tin vì điều đó phù hợp với quan điểm riêng của mình à, chớ có tin bởi vì người nói điều đó có vẻ là người đáng tin đó. vân vân đấy đức phật nói như vậy đại chúng mới thấy đức phật thật là đặc biệt ngài dạy cho chúng ta hướng dẫn chúng ta đến với phật pháp và ngài cho chúng ta cả một cái bầu trời thanh thang của tự do tư duy à, chúng ta có quyền thắc mắc có quyền nghi ngờ thế nhưng đức phật dạy thế nào nhưng này người kalama khi các con tự biết rằng chính mình tự biết rằng những hành động này là bất thiện là đáng che trách là bị người trí trong đời chỉ trích những hành động này khi chấp nhận và thực hành sẽ dẫn đến gây hại bất hạnh và đau khổ thì này các người kalama các con hãy từ bỏ những hành động ấy Đấy, ngài nói rõ Đấy, chớ vội tin tất cả những cái kia. Nhưng mà hãy tin cái gì? Tin những gì khi mà làm điều đó, thực hiện điều đó thì nó đem lại lợi ích an vui thật sự. Cái điều đó không bị những người có trí trong đời chỉ trích phê phán, được những người chỉ người có trí người ta tán dương. Đó. Đấy, tức là Ngài phải lấy cái mà nó thực sự, sự thật đấy, thưa đại chúng mới tin. Ừ. Đấy. Thì qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy Phật Pháp chúng ta thật sự là trí tuệ. Và Đức giáo chủ chúng ta thật là dũng cảm mà các vị giáo chủ khác đâu dám nói như vậy đâu. Đó. Đâu dám nói như vậy đâu. Ngài còn nói là kể cả lời ta nói cũng chưa vội tin. Thế cơ mà. Thế như vậy chúng ta có cái quyền tự do tư tưởng, tự do tư duy để chúng ta đạt được chân lý. Đấy, cái đó là cái điều đặc biệt. Đó. Thế thì kính thưa đại chúng, cho nên ấy, để tin hiểu được Phật Pháp quả thật không phải là dễ Wow. Vâng. Thì ở đây cái người mà nghe giảng Phật Pháp mà khởi được niềm tin và hiểu được sâu sắc Phật Pháp, người đó cũng là quý hiếm trong đời đó. Người đó mới có thể làm lợi ích cho Phật Pháp được. Cho nên tại sao Thầy lại đặt nặng cái việc tu học của Phật tử? Phật tử phải học, phải hiểu Phật Pháp thì mới tin được Phật Pháp. Có tin, có hiểu thì mới hộ trì Phật Pháp được. Nếu mình chẳng hiểu Phật Pháp là gì thì làm sao mà biết hộ trì? Wow. Vâng là biết hộ trì hộ trì cho cái gì Đấy, có nhiều phật tử đi chùa lâu năm rồi nhưng mà không hiểu phật pháp là gì ở nhà tết là cứ dành rượu ngon nhất ấy để dành để, để mang ra chùa cúng các sư thầy đâu có biết đâu các thầy là cấm không được uống rượu Đấy, ờ, nhưng mà là nghĩ cái là quý nhất tâm rất là tốt nhưng mình có hiểu phật pháp đâu trong năm giới của phật tử tại gia đã cấm nghiện ngập rồi nghe không? Thế nhưng mà các cụ là quý các thầy là cứ dành chai rượu ngon nhất mang ra hôm nay còn cúng thầy đầu xuân năm mới như thế nó không hiểu Phật pháp gì cả nghe rồi còn những cái khác nữa đấy vì không hiểu cho nên ta phải hiểu nếu phật tử hay người nghe pháp mà hiểu được phật pháp thì người đó sẽ biết hộ trì phật pháp các phật tử sẽ cúng dường chư tăng những cái gì để lợi ích cho đời tu của các ngài nghe ta không làm cho các ngài bị tha hóa không làm cho các ngài bị bị bị mất hết cả lý tưởng đó và ta hiểu được ta biết giữ gìn ta đến chùa ta giữ mình như thế nào đó thế đấy là cái người phải hiểu phật pháp tin hiểu phật pháp mới biết thì cái người đó là rất khó và rất đáng quý ở đời thứ tư là người có thể thành tựu pháp mà như lai diễn thuyết rất khó có ở đời đấy. cái người đã tin đã hiểu rồi mà lại tu tập để thành tựu được pháp mà như lai đã diễn diễn thuyết đó như vậy chúng ta thấy cái này đức phật đi từng bước từng bước à, đức phật ra đời là khó à, đấy. cái người thuyết được chính pháp là khó cái người nghe chánh pháp mà tin hiểu được là khó bây giờ cái người có tin có hiểu rồi bây giờ thực hành để mà chứng đạt được thành tựu được pháp như lai đã dạy lại càng khó nữa đấy thì thưa đại chúng đấy cái này là cái điều rất khó đấy phật pháp ứng dụng được đem vào mình để thực hiện được và để chính mình được lợi ích từ giáo pháp của Phật. Thành tựu được cái điều đó khó lắm cho đại chúng. Cho nên Thầy cũng nói Pháp Phật là để thực hành, Pháp Phật không phải để nói cho hay, à, để chỉ để thuyết giảng, mà Pháp Phật là để chúng ta thực hành. Đấy. Nghe Pháp Phật, hiểu được Pháp Phật, tin Pháp Phật rồi là phải thực hành. Tín rồi phải đến tấn, tấn là khởi tâm thực hành mới được có thực hành Phật Pháp thì mới được lợi ích từ Phật Pháp. Nếu chỉ nghe không thì người ta gọi là vẫn chỉ là là xem bánh vẽ, chưa được ăn bánh thật. Xem người ta vẽ cái bánh đẹp, đẹp lắm, trông ngon mắt lắm. Nhưng mà thực mình có được được ăn đâu, không nuôi sống được mình, không hết đói cho mình. Cho nên Phật Pháp phải là thực hành. Đấy, mình phải tiêu hóa được Phật Pháp, phải đem Phật Pháp vào thực hành trong đời. Đó, cái đó và thực hành mà thành tựu được thì cái điều đó rất là quý thưa đại chúng. Và Thầy cũng mong muốn tất cả tăng ni Phật tử chùa chúng ta học Pháp Phật rồi phải ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, tu tập ngay mới được lợi ích thiết thực. Chứ không mình cứ bảo mình tu học Phật mãi mà sao con vẫn dày phiền não, càng tu càng nhiều phiền não thì tức là mình chưa biết tu rồi. Mà càng tu càng chấp trước, càng tu càng kiêu mạn, càng tu càng thấy cái tâm ganh ghét đố kỵ của mình nó lại càng mạnh mẽ thì sai mất rồi Nghe không? mình tu sai rồi ừ. càng tu thì càng nhẹ chấp trước càng tu thì càng thấy mình còn thấp kém càng tu thì càng thấy mình mình còn dở rất nhiều càng tu thì càng thấy mình nhẹ nhàng bớt phiền não Đấy, nghe không? chứ càng tu mà lại thấy mình càng to càng thấy mình vĩ đại thì hỏng mất rồi À, lúc đầu mới là Phật tử thành viên, một thời gian sau được bầu làm phó đạo tràng rồi lên trưởng đạo tràng, thấy mình oai lắm rồi, chết rồi đại chúng. Này chúng biết rồi, cái gì càng to thì càng khó lọt, đúng không? Đấy. Càng to thì càng khó đi qua cái cửa, người ta có như thế thôi, mình, mình càng to thì càng khó lọt. Ừ. Người ta bảo tu Phật Pháp là giống như chui trong cái ống, một cái ống ấy càng ngày nó càng bé lại. Bé đến nỗi cuối cùng mình phải bé như cái đầu kim ấy, và bé đến cuối cùng mình bé thành con số không mới được thưa đại chúng đấy tu đến cuối cùng mình trở thành con số không ấy, mới là tu được đấy chứ, <laughs> chứ càng tu mà lại càng thấy mình to là hỏng mất rồi à, hôm nay tôi là trưởng đạo tràng đấy và hôm nay tôi là thế này kia không ai vượt qua được tôi là chết rồi nghe không ừ, không ai được thế này thế kia là chết càng tu phật pháp thì thực sự nhìn lại mình càng thấy mình nhỏ bé Tất cả mọi cái mình thành tựu có được đều là nhân duyên, không phải tự mình mà có đâu. Thưa đại chúng, ta phải thấy như vậy. Người giác ngộ Phật Pháp là phải, phải thấy được cái điều này. Càng tu càng thấy mình không là gì cả. Đấy, thì vì mình không là gì cả cho nên phiền não nó mới không thèm đến với mình. Chứ mình đã làm một cái gì thì phiền não liền bám vào mình ngay. Cái dòng nước nó đang chảy thế này chúng á, bình thường nó không có cái gì thì nước nó cứ thế nó chảy thôi nhưng nếu ở đó mà mọc lên một cái, một cái, cái trụ, một cái cột ở giữa dòng nước là lập tức rêu rong nó sẽ bám vào đấy. Đại chúng thấy không? Ừ, đấy. Chúng ta cũng thế đấy. đấy. Ừ. Chúng ta mà mọc lên cái, cái tôi, cái ngã, cái lập tức phiền não nó có chỗ nó bám vào. Thế còn cái tôi, cái ngã nó bé đi thì rong rêu phiền não nó không có chỗ nó bám vào. Đó là sự thật. Tu nó rất là cụ thể như vậy, thưa đại chúng. Càng tu thì càng thấy mình nhỏ bé, càng tu càng thấy mình kém cỏi. Đấy là sự thật đấy là cái người mà biết tu và tu đúng đấy, ừ. đấy. cho nên thầy cũng hay nói vui tu là mình cứ nhặt bỏ những cái xấu xa của mình đi ừ. nhặt bỏ những cái xấu xa của mình đi ừ. hết những cái phàm của mình đi thì tự nhiên mình không biết lúc ấy người ta gọi mình là gì mình hết phàm rồi thì mình là gì thưa đại chúng tự nhiên phải là thánh thôi cái áo mà nó hết bẩn thì gọi là áo gì là áo sạch đấy thôi cứ giặt sạch vứt hết tất cả cái bẩn đi tẩy hết cái bẩn đi gọi là áo sạch mình vứt hết những cái phàm phu của mình đi những cái thói hư tật xấu mình mình vứt nó đi thì mình tự nhiên thành thánh thôi chẳng cầu thành thánh mà tự nhiên cũng thành thánh đó đấy thì thưa đại chúng đấy cái người mà tín giải được thực hành pháp phật thành tựu được pháp phật là hiếm có ở đời rất hiếm có ở đời nha